à à à à nè à à à à à à yêu bà nắm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết bà vui ơi bà ta yêu bà lắm đương bà cha sẽ là mẹ cháu yêu bà nắm bàn tay Ô giỏi quá, con năm nay 2 tuổi giỏi quá. Thank you very much. Thank you. Thank you. Very much. Very much. Yes, yes. Okay. Thank you very much. Okay. à, trời ơi còn răng móm đấy răng móm <laughs> Rút kéo lâu ta lại. Ta. tao tao mệt theo tao về nhà dạ dạ vâng thế mà à có nghĩa là cái um, bài hát bài mà hát bác vừa đánh đấy là ý nghĩa là như vậy đấy là, là mình cái này à... là cái từ của người mông các cụ ấy. vâng vâng cái này luyện cái này lâu lắm đấy vâng vâng mới làm được cái bài hát như vâng. Như thế là có nghĩa là ý nghĩa là kiểu con trai là lừa con gái mà, đúng, mà, đúng, đúng, đúng. Yêu, yêu yêu yêu anh không cái này có hát được không cháu thì không tiếng không, không, không ghi cái này ấy. à có vâng vâng có nghe được mà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 là cái à, đoạn đường mà trước Giang đang làm giờ cho bà con thì hôm nay là thời tiết bắt đầu mới ủng hộ nắng một chút sau 3 à, ngày mưa em mọi người bà con thì sáng nay đang bắt đầu đảo xi à, đảo vữa bên này và tiếp tục làm chào anh em chào bà con nhá vâng. chào mọi người nhá à, hôm nay làm sớm đấy cả mấy giờ làm 8 giờ làm 8 giờ là <laughs> Liệu chiều nay à, có làm xong hết đống cát sỏi nữa Hết đấy nhỉ? Cố gắng à, làm hôm nay, ngày mai chắc là xong thôi nhỉ? Đó, làm hai ngày nữa là, là đến đây rồi Trồng là cái vật liệu thôi mà mấy cái đoàn kia xe nó đang mắc quá máy xúc nó làm vướng khó vào ấy. Hôm qua xe xi ờ, vào đây là bốc xuống đây hết đúng không? Dạ Đó, hết rồi đúng không? Còn xi ở bên trường học kia đã like về chưa anh? Ờ. Chưa à? Phía bên trong này thì là bà con đang đổ từ ờ, trong ra mà Ô, oh, Con đang nào máu chưa? À. phía trên này thì à, bà con à, đảo à, xi khô anh em con trai thì là chở bằng xe máy Bây giờ mình sẽ vào bên trong dạ. chào bác nhá vâng trong này để xem bà con tiếp tục đổ nhé mọi người cái đoạn này thì mình sẽ làm cái bây giờ mình gọi là cái cống thì mình sẽ làm một cái ấy mọi người mình mua hai cái sắt để mình đan mình đổ tấm nói chung này là ao của dân mà chảy xuống đây cái con đường à, tháng 7 ở trên này là tháng 7 à, mưa ngâu mà mùa mưa bắt đầu bão này dồn dập liên tục mọi người hôm nay hôm nay mưa to nhá ngày mai à, nắng hay cũng có nhưng mà hôm nay mưa to mà ngày mai mà nắng thì ở trên này xe phải phụ thuộc vật liệu ấy mọi người không thể mà chở vào được đường rất là khó đi mà máy xúc nó đang sửa đang làm nữa cơ Nên muốn nhanh cũng không được à, chào anh nhá vâng. bộ anh à, gì là bí thư thôn toàn cũng ờ, nhận được rất là nhiều cái ờ, cuộc điện thoại của các ờ, à, khán giả là comment rồi lại gọi điện cho Giang ấy nên làm cái rãnh thoát nước nó cho nó tốt tốt đoạn trước mà Giang là Giang cũng bảo bà con cố gắng làm cái rãnh nó sâu chút để nó thoát tốt hơn chỗ này có nước chảy chắc mình cũng phải làm một cái ống thoát mới được làm đổ kia rất là nhanh Đấy anh em nhá Nơi có vẻ hơi ít người mọi người Ngoài kia đà về nhiều Hôm nay hơi ít Đấy, bên mép mép này là có cái cái mương mà trước nhà nước làm nên là mình phải đổ sang bên này không đổ vào cái, cái bên này được để tránh cái mương này ra này còn sau này nhà nước mà có sửa cái mương này rất là khó nhưng mà con cố gắng đổ là tránh cái mép mương nhá vâng không trồng lên cái này sợ sau này nhà nước à, có thể sửa lại mương rất là khó sau này cũng không cần phải đào quá sâu đâu mà mình phải làm bằng mấy cái mặt đất này đấy đổ cao bằng cái này không là sau này mình làm cái rãnh thoát nước nó cũng khó nó trôi hết sang đường mình chào bà con chào anh em nhá à một người nhớ làm cái giãn cách nhá cho cái gỗ vào xong là nó khô mình lại tháo đi nhớ đừng đừng bỏ cái giãn cách cái rắn ờ, nở này các bác nhá Để cho cái rắn nở này vào là cứ mấy mét mình lại cho vào cho vào khi nào khô là mình lại rút nó ra vâng. Đấy, cái, cái giãn cách này, đường đừng đổ đổ liên mạch vâng vâng đấy sau này mình đi lấp vào mình đi lấp vào đoạn này thì à, bà con à, chưa lấp được mọi người ạ trước mưa nước xong thì à, mình sẽ cho bà con đi lấp một thể Đấy như uh, mọi người có thể thấy là bà con đổ rất là dày luôn nhé tùng rất là chắc chắn luôn Để có đoạn hầu như 15 cm đấy mọi người nên là mọi người yên tâm là con đường à, rất là chắc đây mọi người đi dày của bê tông như này thì quá đảm bảo luôn trâu bò rồi <laughs> không ấy được. nó nó chảy hết tràn hết lên vâng cái ở phía bên trong mình à, khơi cái rãnh nó sâu xuống thì nước nó không tràn vào bê tông này người đi xe nó sẽ bẩn cái bê tông này nó sẽ không được bền lâu à sau cái này mới vâng, khác nó không có sắt thép lấp đoạn này đi khơi ra à, khơi lại cái cái rãnh cho nó sâu một chút thôi lớp chỗ này xong mới khắc phục cái chỗ đấy vâng vâng cố gắng ngày hôm nay làm hai xe ngày mai nữa khả năng là mai nữa là xong đấy nếu mà bà con làm nhanh ấy là nghỉ thôi bà con mà nó tập trung vào thì nhanh mà vâng đấy đấy hôm một ngày làm thì hết rồi xong rồi ra đến đây mà thiếu vật liệu hôm không chưa không có vật liệu đâu không không thì có khi đến tận đây rồi vâng. yeah. quay lại là phải nghỉ đất bởi vì à, bà con là ai cũng bận việc gia đình nhà này nhà kia đâm ra nó tập trung nó khó nên là mình chỉ làm tranh thủ ờ, hai ba ngày là mình mình nghỉ mình lại chơi thôi mình lại đi nương rồi làm việc nhà thôi lại bắt đầu làm thôi buổi sáng ờ, bình minh dậy ờ, mặt trời mọi người có thể nhìn thấy này ở phía bên cạnh thì là những cái thử dụng bậc thang bậc thang xếp rất chẳng bà con ở trên này hay làm cũng thử dụng bậc thang này và một lô chín nhìn rất là đẹp luôn nhất là trên một con trải mọi người lên xem để ý uh, biết là những cửa dùng bậc thang này một con trải đồi mâm xôi rất là nổi tiếng của người đồng bào hâm mông cái này thì mình làm cái rắn nở luôn mọi người khe này khô khô một chút thì mình rút nó lên khoảng tầm 10 ờ, mét hơn 10 mét mình mới làm thì cái đoạn này nó cũng bằng sáng nay bà con làm khá là nhanh luôn nhá từ đầu kia ở đầu này làm đây rồi phấn đấu thì chắc cả ngày nay mình làm qua cái đoạn cua cua này đi rồi cũng còn buổi hơn một buổi nữa là con đường sẽ hoàn thành rất đẹp luôn mọi người nhá quá đẹp luôn đấy 자, 저, 이렇게 넣을게요. 와우. 어. Bỏ ăn ăn một tưởng rồi chỗ này đi. Bỏ cái tấm bọng mà lấy cái tấm bọng chứ được. sáng bà con làm từ ờ, đổ được vị trí chỗ em mặc áo xanh xanh đang đang ấy sửa lại một chút đấy là có xe máy đi qua không không để ý à, đang làm đường này <laughs> đi sửa lại đổ đấy đi bà con đổ nguyên buổi sáng này đã đến ờ, đoạn kia rồi rất là nhanh luôn nếu có vật liệu thì ờ, mình làm rất là nhanh mọi người có vật liệu rất là lâu mình phải chờ ấy gian đợi vật liệu lên là ờ, à, có con mic rồi à, à, à. à, à. mic áo trắng <laughs> mic ra ngoài này nó cứ đổ ờ, ngày hôm nay thì ờ, tầm sáng mai là xe là có thể chạy được một người nhé bình thường sau 8 tiếng là nó sẽ cứng rồi còn trâu bò thì chưa thể dẫm được nhưng bà con ở trên này là cũng có ý thức mình uh, giữ gìn đấy. cho mày đi ờ đi vào mép ấy anh một phát ở giữa là, là... Đấy. khá là nhiều luôn thấy là con đường à, đẹp không quá đẹp luôn Đấy, cái đoạn ấy à, làm làm giãn cách à, giãn nở là mình cho cái ván như này nó khô khô mình rút lên là nó có một khe hở ấy Đấy. tầm 10 mét thì mình cho một cái khe hở từ đường bằng mà tại là cũng trưa rồi chắc là mình sẽ cho bà con làm cái đoạn cua cua mình nói như sáng mình nói là nghỉ thôi. tại là 11 giờ kém rồi mình nhé 1 giờ kém 10 bà con còn ăn cơm trưa rồi chiều mình sẽ tiếp tục làm mình sẽ lại tiếp tục cập nhật cho mọi người biết tình hình con đường bà con làm ô oh, xe máy xe máy <laughs> rát à đây phải thông báo bà con khả năng là tạm thời à, đi à, con đường cua cua một chút thôi đường đang làm nên là phía đằng trên là vẫn còn một con đường đi vòng nữa làm khá là dài nhưng chưa vì buổi chiều và con làm mình tiếp tục ghi hình cho mọi người cùng uh, biết về cái đoạn đường thôn là nội xã sùng đô huyện văn chấn tỉnh yên bái Cái chiều nay thì uh, bà con lại tiếp tục uh, làm cho mọi người sắp hết rồi một chút nữa thôi nãy mình uh, có điện cho xe các sỏi lên mà mãi vẫn chưa lên mọi người chiều này dín nhiều lắm mọi người ở thôn đấy này, chân mình phải bọc cả túi ni lông này. cắn đỏ hết tay ngứa chịu mọi người vào que đi xem thiếu ai mua tiếp em còn thiếu người nào mỗi người chỉ được một que thôi nhá hai que rồi ôi ôi chứ được mỗi người một que đã chứ đông người mà ấy giờ ấy giờ giỏi nhờ con giỏi nhờ đấy cháu phơi nắng cả ngày đi ờ, làm đường đấy đấy bye bye em ơi bye bye bye bye đúng không bye bye đúng không ô giỏi nhờ mọi người thấy giỏi không cháu rất là giỏi bye bye đấy cháu đi làm với mẹ quốc uh, đường đấy phía đằng trong là bắt đầu là người làm đây có cái đoàn này là chưa ấy à người chưa chưa bố đoàn này à lúc mà mà chỗ anh Di bảo là làm nó cắt thế này ấy. hay là vẫn cứ đổ theo vết cũ này theo vết này vết cũ thôi nhỉ vâng. cũng được đó ấy Tối anh Di ở anh muốn là đổ bên kia pha là chiều cái là dỡ được luôn mọi người cái đoạn ờ, vào cua gấp này mình <laughs> đổ rộng là 2 mét ấy. hơn 2 mét ấy mình cho bà con đi lại thì nó cua rồi nó mới bắt đầu từ cái đoạn kia kia là mọi người ờ, lại làm nhỏ lại nhá còn ờ, cua này thì mình làm rộng hơn này rồi vâng. Nhìn thấy những con đường à, quá đẹp luôn mà con làm Ô Cái rãn cách à, Mọi người đừng quên nha cái rãn nở ấy Còn đến đây này chưa có à Có một cái đấy rồi Đâu không có Nó xa quá này Đây này à, bây giờ cho mọi người đi xem lên đoạn trên này nhá sáng này mà con đổ được ấy. đấy là mình tháo là cốt pha luôn này Đó. Hôm nay là khô ấy, ngày mai khô bây giờ là mình sẽ cho bà con đi lấp đất vào toàn bộ luôn. Ở bên kia là có cái mương mà của nhà nước làm mà trước cái mương nước dẫn là đồng ruộng ấy. Thì là mình mình không làm chèn đến cái mương. Rồi sau này cái mương đó mà nước mà mà mà muốn ờ, sửa lại hay là thay đổi cái gì ấy thì ờ, nó không ảnh hưởng đến cái con đường của mình với ờ, bà con đang làm. Đây, trường bà con cứ làm cái rắn nở đây. Đó. rắn nở rồi mọi người biết là cứ 10 mét thôi thì đoạn này nó cũng bằng ấy trừ à, mình chia cái xe máy là xe máy kia nhá. đó là mình làm đổ đây xong này đây, đây những ờ, chỗ ờ, rắn nở đây mọi người nhé Đấy, mình làm cũng theo đúng kỹ thuật mình không cho cái cái bao sim gỗ luôn chắn để cho nó khe hở ra sau này khô đường là đoạn mình khe hở có thể mình giải cát vào được làm rộng khi mà hai xe tránh nhau nó mới dễ được và cua gấp đường ăn rắn này bà con cố gắng lên thôi sắp uh, hoàn thành con đường mai uh, buổi đã gần xong rồi vâng chiều về bắt đầu là dâm dâm rồi mọi người ạ trời bắt đầu lặn bắt đầu rất là mát luôn này oh, nhìn xa bên kia thì mọi người thấy là những cái dãy núi kìa, nhìn xa rất là đẹp luôn trên này ờ, không khí là mát nhưng mà mỗi tội là nhiều nhiều dít lắm mọi người chân mình ờ, bọc hết ờ, cái ghế một chân vẫn đốt nó dài nhiều đợt này hơi nhiều nhiều lâu khô đấy nó hơi lâu khô đấy lâu khô chứ còn ờ, thế là là cũng không sao cả thì uh, ờ, hầu như là đổ như này bà con phải cấm mà cấm đi lại thì con chó con gà con qué thì không cấm được người là bà con là cũng phải thông báo để mai khô mới đi được nhìn thấy cong nhá, đấy cong cong cong như con rắn luôn nha con rắn luôn Kia này là chị em phụ nữ hâm mông là khỏe lắm đấy mọi người nhé Rất chịu khó Ok Ôi, từ từ từ từ Chân ngắn, chân ngắn Ngã đấy Phải cân đấy Đấy Gắn được điều đấy bơi mà chỉ từ từ để xe mới xuống đã chở tháo ra bắt đầu xe này mới xuống để mới tránh lên đây đó đấy và tránh lên đây đó đấy rồi mất xe là hai bao hai bao trên này đa số là bà con đi xe win win mới chở đấy xe ờ, honda như của giang thì không thể đi được ôi đợt đợt đợt 哎，你看看，都够了。 các có bác kia là chuyên gia là là đuổi gà cho bà con bởi vì đây <laughs> mới đổ mà Rồi nó từ lúc đấy thì nó cứng đấy, đảm bảo mọi người là sáng mai là đi được luôn đấy mọi người nhé chỉ vì là nắng như này nó khô rất là nhanh trừ khi là trời mà nó dâm ấy. là mưa thì lâu khô đâu còn nắng sau 8 tiếng là bê tông ờ, xe đi được châu bò thì là 100 trăm mà chưa đi được gấp, nó có vết nha nứt nha Thế vừa là không biết là, là xe nó có lên hay không các bạn Bởi vì uh, bây giờ chưa biết nó đến đoạn nào ấy Vâng Thì bà con cứ làm thôi Tại vì là chiều muộn đấy để chắc là cháu cũng phải về đâu, Không có thời gian đấy mọi người Bà con nếu mà xe vật liệu lên thì bà con cứ đấy mà làm thôi nhá Tiền thì uh, giả ờ, Nó cứ trở lên thôi Ngay nó bảo đến ngã ba từ lúc 3 giờ bây giờ 4 giờ Mấy giờ mà vẫn chưa lên rồi Ngã ba bản giống mà Đấy, đây là 16 giờ này Thế thì ngã ba bản phút. chưa đến đâu Thường thường thì bà con ở trên này làm đúng không? làm được. Bà con làm ờ, muộn thì mọi người nghỉ muộn được nếu mà cá sỏi nó lên đấy Mình cứ làm muộn là 5 giờ, 5 rưỡi mọi người nghỉ nói chuyện với à, bà con thì cắt sỏi vẫn chưa lên thì chỗ đấy là còn một chút nữa là hết rồi ấy thì uh, giang phải có việc nó phải về nhà nữa nên là mình cũng bàn giao lại cho bà con tự làm nếu mà cắt sỏi lên thì bà con tự làm tự đổ xi măng đấy có đâu đầy đủ đây thì uh, mình cũng phải xin phép về nữa. đây mình sẽ chiều nay là bà con làm bên đây nhé mọi người nhé làm rất là nhanh dài luôn đấy tính là ngày hôm nay là mình sẽ làm những cái đoạn nhà kia nhưng mà cắt sỏi thì nếu mà mình chút lên nữa bà con làm khoảng một tiếng có thể là đến chỗ cái anh mà xanh ở trên đầu nhà từ ờ, phía bên kia đó mình giờ mình đi một lượt cho mọi người xem những đoạn bà con nó làm đây đầu là từ đây từ đây ờ, mình sẽ vào đây đó. cua đây là cũng có ống ờ, thoát nước đây nha mọi người nhé là bà con cũng làm hết rồi nói chung là mình ờ, đấy thì bà con biết kỹ thuật làm này nhìn những con rắn lượn luôn mọi người nhé đấy là dài đấy đấy những ờ, chỗ này thì ờ, giang cũng bảo bà con là cái chỗ rắn nở đây này mọi người nhá đó có khe nhá mình không phải à, nhét cái cái à, bao xi si trước nữa có rất là nhiều người comment đấy là bà con phải làm cái rắn nở để cho nó ấy sau này bê tông nó rãn nở thì mình cũng bảo bà con là cho cái tấm ván vào để nó khô khô thì mình rút đi cái này là to rộng nhất ở trên này và đây những cái chỗ này buổi chiều là mình có thể dẫm được luôn mọi người nhá đi lại bình thường còn trâu thì mình chưa thể đi được nó chưa cứng hẳn đấy đó mới đổ thôi mai đâu bà con sẽ à, đi à, lấp đất xa hai bên ừ, vết chó mà không tránh được mọi người vì chó mèo à, dẫm thì mình không thể tránh được đấy chỗ này là ấy buổi sáng là cứng luôn này đó mai cho bà con lấp hết đấy rắn nở đồng hoàng nhé mọi người nhé đấy nó <coughs> này cứng hết này cái này là đổ lúc sáng này Rất là ok luôn Đấy. Gì rồi ờ, còn mà ờ, cái chỗ cũ bà con làm trong kia thì ờ, trước là video trước thì Giang đã quay và ghi hình cho mọi người xem rồi Lúc mình thông báo hoãn đấy Nên là từ đây thì mình giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem Nhìn rõ hơn con đường mình đi bộ thôi Nên là mai bà con làm một buổi nữa khoảng ờ, một buổi rưỡi một ngày rưỡi nữa là sẽ xong toàn bộ đoạn đường này Mình vừa tháo rỡ xong nữa <coughs> xe máy chưa thể đi được ngay đâu nhãn nở được cũng phải làm khá là dài à, số đoạn cua này là quá rộng luôn Đấy. 2 mét kìa mọi người con trên này nuôi nhiều vịt toàn ngan vịt gà khá là dài đấy. là gần trăm mét này gần trăm mét ngoài này rồi nhé Đấy. chỗ bà con đang làm quay lại cố gắng phấn đấu chiều này là đoạn đầu nhà kia này từ cái đầu nhà kia là còn khoảng à, hơn trăm mét nữa là chỗ phong thôi bà con nghỉ nha làm nhá về chưa đây thôi về thôi về à, còn à, chăn lợn chăn gà việc ở nhà nó nhiều nữa thôi bà con cố gắng làm nhá về chưa đây cô gái bảo về nhà mai đến chơi nhá vâng vâng vâng cảm ơn bác nhá thôi mọi người cứ làm nhá vâng. Để mọi người làm nhá. về đây ra đây à, này một chút nữa thôi đây chiều nay mọi người sẽ làm đến đây đấy mình cũng uh, bảo bà con là cố gắng làm cho nhanh mình ờ, sớm có con đường đi để hoàn thành con đường ấy, không kéo dài đây hay là mình uh, muốn uh, làm đến vị trí này đầu nhà này thì còn khoảng uh, 20 mét nữa ra đến đây 25 mét nữa ở đây ra đến chỗ vị trí mà bà con chở vữa khô ấy là rơi giờ là hơn trăm mét nữa là xong tính như vậy thì chắc là video ngày hôm nay Giang cũng ờ, xin phép được khép lại đây thôi thì Giang có chia sẻ và cũng đã lấy cho mọi người biết rồi nếu mà mọi người thấy ờ, video của Giang hay và ý nghĩa thiết thực à, nhân văn thì cho Giang một uh, like một uh, chia sẻ và một cái đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao Tây Bắc nơi quê hương mình đang sinh sống này Ờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé